Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em có trải ngoại hạng Anh diễn ra vào à, tối ngày chủ nhật nha anh em thì um, hôm nay à, trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình sẽ đi sơ lược về hai trận ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em trên cái um, hạng nhất Anh nha thì đó là trận giữa cái thằng uh, à, Miwest và thằng Luton diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày hôm qua thì cái trận này ngày hôm qua mình đã cho tất cả anh em nằm thằng Luton nằm thằng Luton được chấp 0,25 và anh em nằm thêm một cái mã tài thì anh em đã hòa cái kèo là tài xỉu nha hòa cái kèo à, hòa cái kèo thằng Luton ăn anh em ăn được cái thằng Luton này mà anh em thua được cái thằng tài nhưng mà mình đã nhấn mạnh trong video cho tất cả anh em là anh em nằm thằng Luton được chấp góc thì thằng Luton đó qua được chấp một góc với anh em thì anh em nằm Luton thì anh em hút được cái mã kèo thằng Luton chấp góc nè còn cái kèo của thằng Watford và thằng à, full uh, đâm á thì mình cho tất cả anh em nằm cái thằng Watford và nằm tài thì cái trận này Watford thôi với cái tỷ số là 3-2 nhưng mà mình chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo là cho anh em nằm Watford và nằm tài và nằm thằng tài góc và nằm thằng Watford chấp góc thì cái trận này ngày hôm qua là thằng Watford nó ăn tới 13 13 6 là góc là 13 6 thì anh em nếu mà anh em nằm góc mà qua chủ yếu hai mấy cái trận này anh em thấy những cái trận mà mình nhận định kèo cho tất cả anh em cho trên dưới tài xỉu anh em lại đánh hòa không nhưng mà những cái kèo gốc thì anh em lại hút full thì bởi vậy anh em cần nên biết anh em đánh những cái mã kèo gốc là cái kèo phụ nhiều khi nó lại dễ ăn hơn những cái kèo chính gấp nhiều lần lắm nha thì đó anh em nào mà muốn chơi được nhiều cái mã kèo mà chính với phụ hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thì à, bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa thằng Liverpool và thằng Arsenal diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 9 tháng 4 nha anh em thì hiện tại anh em thấy đây là cái đội hình ra sân của hai đội bên phía Liverpool chơi với sơ đồ là 4-3-3 phía Arsenal chơi với đồ sơ đồ cũng 4-3-3 nha anh em hàng công cao nhất bên phía Liverpool đó, anh em thấy um, Nunes nè à, Gabo và Mohamed Salah bên phía Arsenal thì có Martinelli, Jesus, Saka thì anh em thấy cái đội này anh em nhìn để ý bên cái đội hình của thằng à, Liver nè đá đội chủ nhà nha nhưng mà Liver tung qua với cái đội hình cực kỳ mạnh có Fabinho này nè Henderson nè Robertson nè à, e, Elliot nè hoặc là Van Dijk Conate à, thì anh em thấy Arnold thì um, hiện tại Liverpool đang tung với cái đội hình mạnh nhất có thể của mình ra để gặp Liverpool trên sân nhà trong khi đó để trả thù là cái trận vừa rồi để thua thằng Man City với cái tỷ số là 4-1 luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào mà vị trí bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng có 72 điểm sau 29 vòng đấu trong khi đó đang cách thằng Man City với cái 8 à, điểm nha anh em thì Man City đang chỉ có 264 điểm và đấu sau 28 vòng thì nếu mà trận này Man City thắng nữa thì Man City 67 điểm chỉ cách 5 điểm thôi rồi hiện tại là thằng Arsenal vẫn chưa chắc ăn được nắm được cái giá vô địch năm nay đâu nha anh em nếu mà trận này Arsenal để thua thằng Liverpool và thằng Man City thắng lên thì à, tỷ số sẽ được rút ngắn lại nha anh em rút ngắn lại thì um, cơ hội của thằng Man City nó sẽ nó sẽ uh, còn ngắn lại nữa thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích của Liverpool thì anh em thấy À, Liverpool đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 43 điểm sau 28 vòng đấu nếu mà cái trận này Liverpool á, có thể thắng thì Liverpool sẽ vươn lên cái vị trí thứ à, ờ, 6 trên bảng xếp hạng thì um, Liverpool đang có một cái phong độ không tốt trong cái mùa này để Liverpool có thể lọt vào cái vị trí top 4 thì những trận cuối này Liverpool phải cố gắng mà thể hiện hết mình nha anh em đây còn mình sẽ tiến vào cái thành tích mà gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà Liver trong 10 trận gần nhất thì Liver chỉ mới thắng được 3 trận thì anh em thấy cái thành tích mà trong cái mùa giải 2022 2023 này thì cái thằng Liver nó đang có một cái phong độ là đi xuống nha anh em đi xuống luôn thì um, trong mùa rồi Liver là đá rất là hay nhưng mà trong mùa này Liver đang có một cái phong độ là không được tốt cho mấy nha anh em còn thành tích mà bên phía của Arsenal trong mùa này thì Arsenal đang có phong độ rất là tuyệt vời thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Arsenal đã thắng hết 7 trận và để hòa wow, hai trận và chỉ thua một trận trước cúp C2 thua trước thằng Sporting thôi thì anh em thấy cái mùa này thằng Arsenal nó có cái phong độ cực kỳ tốt trên ngoại hạng Anh luôn thì còn thành tích mà chơi trên sân nhà của thằng Liver thì anh em thấy Liver chơi trên sân nhà gặp những ông lớn là Liver ăn toàn với cái tỷ số cách biệt rất là nhiều bàn nha anh em thì anh em thấy giống như à, trận trước đó nữa gặp thằng MU thì Liver ăn với cái tỷ số là 7-0 thì trận này gặp thằng Arsenal liệu Oliver có lập là cái kỷ lực mà ăn thằng Man MU giống như ăn MU 70 hay không nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái thành tích đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử 4 trận đối đầu thì uh, Liver đã thắng hết hai trận và để thua một trận trước cái lượt đi trên uh, uh, dòng loại ngoại hạng Anh nha anh em thì anh em thấy lượt đi thì um, Liver để thua Arsenal với cái tỷ số là 3-2 trên sân nhà của Arsenal nhưng mà trước đó thì Liver thắng um, Arsenal với tỷ số 2-0 nè 2-0 nè anh em thấy nếu mà tính theo trong cái um, lịch sử đối đầu thì thằng Arsenal chỉ thắng được một lần thôi còn bao nhiêu thì toàn là Liver khá thắng không nha anh em đây anh em thấy Liver thắng 4-0 3-0 nè 3-1 nè thì um, giống như mà nó kỵ màu nhau vậy anh em thì có thể là trận này có thể là Liver sẽ làm nên chuyện và sẽ hạ kéo Arsenal xuống cho thằng Man City lên dí theo công bằng điểm cho nó hấp dẫn luôn nha anh em thì mình sẽ vô cái vào trận gần nhất cho tất cả anh em xem đây thì anh em thấy cái đội ghi bàn đầu tiên là cái đội uh, Arsenal đội chủ nhà ghi bàn vào phút thứ một nè vừa vào sân là đã ghi bàn và phút thứ 34 là có bàn gỡ quà của Nunez sút vào sân nha anh em thì anh em thấy trong trận đấu nó rất là nhiều bàn thắng trong hiệp 1 thì anh em cũng có thể nằm cái mã tài hiệp 1 mạnh tay hoặc là anh em nằm cái mã tài nguyên trận cũng rất là ok yêu cầu có nổ bàn thắng là sẽ có tài nha anh em còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy 4-3 góc nghiêng về bên phía thằng uh, Arsenal thì cái trận này anh em cũng có thể nằm cái mã tài góc hiệp 1 được nha thì trong cái trận đó là đã 5 quả góc trong hiệp 1 rồi và hai quả góc trong hiệp 2 thì anh em cũng có thể đầu tư cái mã tài góc hiệp 1 thôi thì đó mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em luôn đây thì đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là cái trận này Arsenal chấp với cái mã kèo là 0,725 thì cái nếu mà Arsenal mà đang chấp 0,725 thì anh em cũng có thể đầu tư cái đội chủ nhà là Liverpool được cộng 0,25 thì cái tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn. Còn tài xỉu 2.5 thì anh em cứ vào cái mã tài cho mình thì anh em thấy hàng này trong lịch sử đối đầu trận gần nhất trên lượt đi là đã 5 bàn thắng. Thì nếu mà lượt về thì mình tính tầm trung bình nó sẽ có 3 bàn thắng thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài 2.5 được nha thì đó mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn thì đây anh em có chốt kèo anh em có thể nằm thằng liver được cộng 0,25 nè và anh em nằm thêm cái mã tài 2,5 cho mình thì anh em nằm chủ yếu nằm hai cái mã này là nguyên trận nha anh em nằm hai cái mã này mạnh tay thì hiệp 1 anh em cũng có thể chờ thì hiện tại tài đang còn một trái nhưng mà anh em chơi trang thì anh em có thể chờ chờ tài xỉu nó tụt xuống còn 0,75 thì anh em vào cái mã kèo tài thì cái tỷ lệ anh em húp trong hiệp 1 nó sẽ cao thì trong cái trận lịch sử lượt đi thì anh em thấy trong hiệp 1 nó có ba bàn thắng thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài hiệp 1 thì tỷ lệ anh em mốc rất là cao thì góc hiệp 1 giống như mình đã nói trước video cho tất cả anh em thì anh em có thể nằm cái tài góc hiệp 1 4.5 cho mình và anh em nằm thêm cái mã kèo là hiệp tài hiệp 1 nữa thì đây là bốn cái mã mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong trận giữa Liverpool và Arsenal thì anh em nào mà muốn nhận được kèo chính xác hơn hoặc là có cái kèo à,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 nhiều khi mình nhận định trước cái trận đấu á nhiều khi kèo nó chưa chính xác anh em nhê, dòm vô video á mà anh em lấy kèo anh em đánh thì cái tỷ lệ anh em thua rất là cao còn mà anh em có thể á anh em chờ là vô nhóm của mình để anh em có thể chờ tới cái lúc mà trận đấu nó ra sân hoặc là có đội hình chính thức gần tới giờ bóng lăn á, thì lúc đó mới có tỷ lệ kèo chính xác và mình mới cập nhật cái kèo bóng đó lên ờ, chính xác cho tất cả anh em để anh em có thể có một cách đầu tư hiệu quả nhất